Xin chào các bạn đã trên nội mình nha, mình là Jackie đây Hôm nay mình sẽ lấy ạc phụ mình làm nhiệm vụ uh, Lấy tập thỏ V, V3 nha Làm V2 thì mình làm rồi, giờ thì mình làm V3 Đó, nhập 30 kg lương 30 cái lương Thì giờ mình sẽ làm uh, tập uh, ờ, V3 Lúc nãy mình có quay video, mình tự hỏi sao không nhận nhiệm vụ V2 được với các bạn mình nhận ra Hóa ra nhận Hóa ra nhận nhìn vụ, cái nhiệm vụ mà tập V2 á mình làm rồi <laughs> mình đã làm từ trước rồi ui mấy em lắc quá mấy con điện này nó cũng tha mình nữa là quay viên cũng nữa nè người ta muốn nhặt cái rương nó cũng tha nữa nè cũng bị lắc nè một một cái này à, phụ mình nha đó mà bị chia sáng nữa nè do đây giờ mình ờ, quay video cho phải xong OT nhưng mà mình cũng không có thích xong OT nên là mình ờ, để yên bọn kia mình gặp cái thằng kia nữa làm rơi không điên mẹ nó mới lùm lùm một hai nữa nó không tha mình điểm nãy là một hai ba bốn năm năm cái rưa rồi năm cái rương rồi rồi mình quyền rửa thằng you you you you can nha thằng you can này mấy bạn nhớ nha các bạn đó cho một số luôn năm cái rương giờ mình lượm thêm sáu sáu bảy sáu ờ, năm cái rồi sáu bảy giờ thì là tám lớn mình ừ. nè tám đã lát rồi còn bị xong ti đúng không còn hả? chín rồi ok chín rồi mới nhớ bên đây cũng có rương nữa nè mười nè đấy kẻ lớn mười ờ, mười một mười hai mười ba mười bốn mười bốn rồi nha mười lăm 15 rồi giờ mình làm thêm 15 cái rương nữa <clears throat> đây là video lấy tộc thọ về và giờ mình đang sử dụng trái bất hào trái phật tổ ấy, thì có gì mình sẽ làm video sản phật tổ sau mình làm rồi 16 nè lượm nè thằng kia sang tao đi tao chết gần đây rồi đừng lo mười lăm rồi mười sáu thì uh, mười sáu rồi giờ thì qua đây lần thêm 16 do thì lụm 17 17 nè bây giờ bán ở kia ta mình cũng mua ra một chiếc xe không rồi mình hiểu rồi sáu mươi bảy rồi 18 nè 18 cái rương rồi nha mười tám mười chín cho xếp vào đây 19 rồi bây giờ qua kia do mấy mình đã lát á, nên đi rất là chậm luôn đó chứ nên mấy giờ mình không lát nó nãy giờ mình là lụm hết trơn ok và đây là 19 19 cho mới có thêm được nè lắc này hay lên được nè dỡ lên rồi Ồ, 19 19 cộng 4 23 23 cái rương rồi à, 23 cái rương rồi à. 23 cái rương rồi giờ sao ta anh à, kia khoan 23 giờ mình lùm lại thịnh thêm cái này có thể mình sẽ quay video tới hai video luôn nha bạn chứ giờ chứ mấy mình á cái nên làm video nó lâu chứ thật ra làm lẽ đó mỗi nhiệm vụ p3a thôi mà làm lâu kênh này thì uh, mấy bạn biết p 2 thế nào đó rồi gần đây cũng bị ai lấy lượm lương rồi đâu hai mươi ba rồi hai tư hai lăm bé 25, 26, hai bảy. Mấy thằng kia mới được Samuchi với hai coi hai bảy, Đậm đây nữa hai tám nè Mày sang tao đi, mày sang đi sang hộ hai tám hai cái rương nó tối tám rồi hai tám rồi bạn ơi tám rồi đấy lắc nữa hai chín